Vâng, xin chào tất cả các bác Và hôm nay em xin phép giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu công chuyện Nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu AB Và với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu AB hay còn gọi là nắp tài xỉu hai chiều này Bác nào đã chơi rồi, các bác cũng đã biết được cái đồ công chuyện ở cái nắp này, ở cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu AB hay còn gọi là nắp tài xỉu hai chiều này nó là cái gì rồi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 đây là một bộ này đó đây là một bộ của nó sao mở nhỉ đó một bộ của nó là nắp và hột như này nhé các bác nhá đĩa thì các bác chơi đĩa nào cũng được đó bây giờ em sẽ vừa rồi em đã nói ạ nó là nắp AB nắp tài xỉu hai chiều vậy nên nó sẽ có một chiều âm và một chiều dương tương đương với một chiều tải và một chiều xỉu khi các bác lắc hột dồn về phía tài nó sẽ ra tài và lắc hột dồn về phía xỉu nó sẽ ra xỉu và khi mà các bác mua nắp ạ thì em sẽ đánh dấu sẵn cho các bác chiều nào chiều tài chiều nào chiều xỉu và với cái nắp này các nhìn này rất đẹp đó nắp này các bác em có thể làm theo yêu cầu của các bác là nắp cống quận nắp sơ xịt hoặc nắp nhang mũi và màu nào cũng được xanh đỏ tím vàng bên em đều làm được hết nha các bác nhé sau đây em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của bộ đồ chơi nắp tài xỉu AB hay còn gọi là nắp tài xỉu hai chiều này. Ở trên cái nắp này thì em đã đánh dấu sẵn chiều tài và chiều xỉu. Đây. Cái gồ ở nắp chỗ này nó sẽ là tài, cái chiều ngược lại của nó sẽ là xỉu. Em sẽ lắc thử 10 chén, 5 tài 5 xỉu cho các bác xem xem là nó sẽ về được bao nhiêu chén nha các bác nhá. Đầu tiên là mình sẽ lắc về góc này và về tài này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đó bây giờ mình sẽ lắc lộn ngược lại chiều này cho nó là xỉu này các bác lắc lộn ngược lại hoặc các bác xoay nắp như thế này cũng được nha một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này 4 xỉu này 5 xỉu này đó vừa rồi mình đã lắc 5 tài 5 xỉu và về cả 5 tài cả 5 xỉu luôn đúng không ạ bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ em lắc lộn ngược chiều này. này đó nó sẽ ra tài đó nó sẽ ra xỉu được chưa ạ tất nhiên là khi mình chơi tài xỉu ấy ạ thì mình sẽ gặp chén phản đấy là điều đương nhiên rồi